Vâng, buổi chiều ngày hôm nay thì ờ, lại ờ, cập nhật đến ờ, quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta với một căn nhà mới xây dựng và thiết kế rất là đẹp nha quý vị theo phong cách hiện đại và một căn nhà với xây dựng thiết kế một trệt một lửng và ba tầng lầu nha quý vị. Căn nhà này thì những mẫu hiện đại đẹp như thế này thì ở quận 12 chỉ còn lại một căn nhà này nữa thôi nha quý vị và căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu dãy, khu nhà lầu, khu ờ, đờ xây dựng, khu phân lô đồng bộ rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Con đường của căn nhà chúng ta thì một con đường rộng lên đến khoảng 15 mét và có vỉa hè hai bên mỗi bên thì chúng ta sẽ có 3 mét vỉa hè nha và khu đây thì cũng như là đã được một số cư dân ở nơi khác và đã mua về đây cũng là sinh sống và an cư lập nghiệp rồi này quý vị và hôm nay thì em gửi đến ờ, quý vị, anh chị và những khách hàng thân yêu với một căn nhà thiết kế theo phong cách hiện đại và căn nhà này thì ờ, mẫu ở Gò Vấp và đem sang quận 12 để ờ, xây dựng và thiết kế lên một căn nhà với đang có mức phân khúc chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi. Và căn nhà này thì đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc quận 12, ngay sát bếm lại khu vực trường cao đẳng điện lực và cũng ngay gần với lại à, chợ à, Cầu Đồng như quý vị và một vị trí và một tuyến đường à, xe cộ lưu thông qua lại rất là gần nhá và với um, con đường của căn nhà chúng ta đây thì à, ngay sát với lại mặt tiền của đường Hà Huy Giáp chừng cỡ khoảng uh, à, 50 đến 100 à, mét thôi Rất là gần với lại mặt tiền đường Và ra bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một cái con đường chính Để đi vào căn nhà này Thì một trục của đường nhánh của đường Thạnh Lộc 41 nha quý vị Căn nhà mình thì ngay sát với lại mặt tiền đường à, số luôn này với vị trí đây thì à, gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mở văn phòng làm công ty kinh doanh buôn bán mở tiệm nail xì ba cũng như là mở văn phòng công ty thì à, rất là thuận tiện nha quý vị và đây là con đường một con đường xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha khu ở đây thì khá là đẹp rồi và một vị trí phải nói là quá đẹp và tuyệt vời không thể nói thêm được nha quý vị và những căn nhà trong đây thì đang có mức giá bán từ với giá là 5 tỷ rưỡi cho đến à, uh, à, 5 tỷ 950 một căn và từ à, giá 5 tỷ rưỡi à, đến 5 tỷ 950 một căn nha quý vị. Và hôm nay thì em sẽ gửi đến mọi người và những khách hàng một căn nhà khá là đẹp nổi bật ở trong đây nha quý vị. Căn nhà này thì thiết kế và full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời nha. Nhà mình thì cùng tham quan cái vẻ đẹp thiết kế bên ngoài thì xíu nữa em sẽ bật uh, Mỹ cho gia đình mình với một cái giá bán cực kỳ là yêu thương và cũng là toàn bộ cái à, thiết kế và nội thất của căn nhà mình nha quý vị khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha nhà này thì uh, được uh, xây dựng trên nền đất là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 14m và nhà mình thì có sân trước và sân sau khá là rộng nha quý vị và căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng Tây Nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha đây, với à, bên ngoài mặt tiền thì à, đã được nhà chủ là ốp những các cái trần à, gỗ rồi và trang trí với những các cái cây xanh và kết hợp với lại những cái lan can thì được làm bằng sắt và sơn CNC rồi, sơn tĩnh điện rồi nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời này. Đây một mẫu nhà phải nói là khá sang trọng. Đang có mức phân khúc chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sở ngay một em rất là xinh đẹp rồi này rồi. Vâng, ờ, khu vực bên ngoài đây thì ờ, chúng ta sẽ có một khoảng sân để xe máy này. Khoảng này rộng lên đến khoảng 3 mét nha quý vị. Rất là rộng rãi và thoải mái để được ờ, xe lớn nhỏ luôn nha quý vị. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt bốn cánh. Đây và nhà mình thì được gia chủ thiết kế với hai lớp cửa nha. Bên ngoài thì có một lớp cửa sắt bốn cánh và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn rồi. Đấy và khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có cái khoảng uh, xe hơi này quán này thì uh, đậu được uh, xe hơi từ 4 đến 7 chỗ cũng là xe bán tải đậu vừa luôn nha quý vị những ai có xe bán tải thì uh, đậu được vừa luôn nha mọi người Đấy, và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái um, giấy rồi cũng như là những các cái uh, viên gạch kèm theo là những cái bức tranh trang trí này một vị trí căn nhà rất là đẹp và tuyệt vời thiết kế mới và thiết kế với lại lửng là lửng uh, uh, xui nha quý vị đây và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chum kết hợp với lại à, đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình và được gia chủ thiết kế mới rất là độc và rất là lạ luôn nha quý vị. Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ làm áp sát ngay khu vực bên trong tường rồi. Đấy và khoảng này thì rất là rộng nha. Căn nhà này thì xây dựng rất là đẹp nha quý vị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 trần nhà rồi nha mọi người Và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm Và đèn led, đèn chiếu sáng nha quý vị Khá là đẹp này Ở đây thì à, chúng ta sẽ có được những các cái tủ này Tủ đây là những à, cái chất liệu gỗ ăn cường Rất là bắt mắt Và khoảng này thì à, chúng ta sẽ có một cái khoảng để tủ lạnh Đấy, và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng bếp và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh ở đường sau. Khoảng này thì chủ nhà đang à, hoàn công tầm cỡ khoảng một tuần nữa thì ờ, sẽ hoàn công xong và đường sau này thì ờ, sẽ được thiết kế với một phòng vệ sinh và cũng như là ở đường sau đây thì còn một bức tường nữa nha quý vị đường sau này thì hoàn công xong à, chủ nhà sẽ đập ra nha để làm vệ sinh cũng như là đường sau thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân khá là rộng nha khoảng sân đường sau thì rộng lên đến khoảng 3 mét nha quý vị và đây là toàn bộ những các cái thiết kế bên dưới tầng trệt của căn nhà mình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 xin uh, sơn uh, màu CNC màu trắng nha quý vị Vâng trên đây thì uh, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái trang trí này những bức tranh và những các cái gỗ cũng như là những các cái viên gạch dán lên tường khá là đẹp và bên trên khu vực tầng lửng đây sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với à, một bộ à, sofa ở bên trên khu vực phòng tầng lửng này quý vị. Đây một bộ sofa mini rất là đẹp nha. Đấy, và có những các cái kệ luôn cũng như là bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có được những các cái cửa này cửa sổ mở ra lấy rõ và lấy ánh sáng được luôn nha quý vị thì à, căn nhà này đang à, được bên kênh nhà đất bên em chào với giá bán chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thiện chí nha quý vị một căn nhà xây dựng khá là rộng và rất là đẹp nha rất là tuyệt vời luôn đây một mẫu nhà phải nói là sang trọng và đẹp nhất trong khu phố đây nha quý vị và nhà mình thì à, được xây dựng với thiết kế một trệt một lửng và lên đến 3 à, lầu. Có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thồng giặt và sân thượng trước sau nha. Nhà này thì à, đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ rồi. Với từ những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi. Đấy, thiết kế theo phong cách mới và rất là đẹp nha quý vị. Đằng trước đây thì chúng ta sẽ có ban công này, cũng là có không gian. À, phòng ngủ thì được gia chủ tặng những các cái giường cái nệm luôn rồi đây thiết kế những các cái kệ và trang trí rất là đẹp nha một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời đang được uh, à, gia chủ chào với giá bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sở hữu ngay căn nhà này đẹp rồi với uh, thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị đây thì uh, chúng ta sẽ có vệ sinh là nội thất là hàng limac khá là đẹp và rất là sang trọng nha Lại có gương soi đèn chiếu sáng rất là tuyệt vời Cửa thì được gia chủ làm cửa gỗ ờ, căm xe Khá là đẹp cho căn nhà mình Khu vực đằng sau thì ờ, chúng ta sẽ có phòng ngủ tiếp theo Đây trang trí và kết hợp Nhìn rất là bắt mắt nha Một mẫu nhà khá là tuyệt vời này quý vị những ai đang xem và quan tâm đến căn nhà Chỉ trong phân khúc hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi Và quý vị uh, mua cho mình những cái căn nhà hợp lý và những cái giá tốt Thì uh, xem video này liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay căn nhà này nha quý vị lại có vòi tắm này Đấy, thiết kế nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi mua thì à, sẽ được gia chủ bao sang tên và hỗ trợ vay vốn ngân hàng cũng là công chứng nhanh Đấy, dạ, căn nhà này thì à, được thiết kế rất là bắt mắt nha quý vị và nằm ngay khu trung tâm rất là dễ dàng và thuận tiện cho mọi gia đình mình di chuyển qua khu vực quận Gò Vấp cũng như là qua những các cái khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình, Tân Phú thì à, rất là gần nha. Và trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng ngủ à, số 3 và số 4 này Khu vực bên trên đây thì chủ nhà đang để trống cho gia đình mình à, Trang trí Nếu quý vị cần trang trí thì à, à, khách hàng tự trang trí nha Chủ nhà chỉ à, trang trí sơ hai phòng thôi Và đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ tiếp theo luôn nha quý vị Phòng ngủ đường sau Đấy, Thiết kế và trang trí nội thất khá là đẹp Đóng những các cái trần thạch cao rất là tuyệt vời này Đấy, Một mẫu nhà khá là nổi bật cho vị trí trên đường Hào Hy Giáp. Và căn nhà này thì đang được bên kênh nhà đất bên em chào với giá bán chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thiện chí nha quý vị. Một trệt một lửng và ba tầng lầu, xây dựng uh, thiết kế đẹp và full nội thất. Lại không gian thiết kế uh, từng chi tiết nha cho căn nhà mình nhé quý vị. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có sân thượng trước và sân thượng sau cũng là có phòng thờ và sân phơi để đủ hết nha quý vị. Đây, sân ờ, đường sau thì cũng đã được chủ nhà lập ờ, tôn rồi này. và cũng như là có những các cái ờ, cửa, cửa thì được làm cửa nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Và đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái um, sân thượng đường trước này. Đấy, sân thượng trước chủ nhà cũng đã lót gạch hết rồi. Rất là sạch sẽ nha quý vị. Một căn nhà nằm vị trí ngay trung tâm khá là đắc địa nha